Gần đây tôi đọc được mấy bức thư Của đồng tu ở các nơi Hy vọng có thể có cơ duyên cùng tu hành với tôi Hôm nay tôi đem phương pháp này truyền cho quý vị Đúng thực là có thể vĩnh viễn ở cùng nhau Vậy trong tâm của quý vị Phải có Phật A-di-đà Không thể có tịnh không Pháp Sư Nếu có tịnh không Pháp Sư thì không thể giảng sanh Có Phật A-di-đà Quý vị mới giảng sanh à, Điều này rất quan trọng Gần đây tôi đọc được mấy bức thư à, Của đồng tu ở các nơi Hy vọng có thể có cơ duyên cùng tu hành với tôi Hôm nay tôi đem phương pháp này truyền cho quý vị Đúng thực là có thể vĩnh viễn ở cùng nhau Vậy trong tâm của quý vị Phải có Phật A-di-đà Không thể có tịnh không Pháp Sư Nếu có tịnh không Pháp Sư thì không thể giảng sanh Có Phật A-di-đà Quý vị mới giảng sanh điều này rất quan trọng dưới đây khuyên bảo cũng là dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu phải buông bỏ hoặc thời tâm tranh hữu sợ nhuế nộ hoặc nghĩa là có lúc trong tâm nổi lên ý niệm này cái ý niệm này là muốn khống chế muốn chiếm hữu muốn can dự đều sai hết cổ đức có câu nói rằng việc tốt không bằng vô sự vô sự là trí tuệ việc tốt cũng là tạo nghiệp Nghiệp đó sẽ có thiện ác Thiện ác bản thân luôn luôn không có trí tuệ Không thể phán đoán Bản thân cho rằng là thiện Mà không biết đó là ác Vì sao vậy? Vì mang đến điều bất thiện cho người khác Chúng ta cho rằng đây là việc tốt Đó là cái chuẩn của chúng ta Không phải cái chuẩn của người khác Khó thật chỉ có bậc la hán trở lên mới có thể thấy được thực tình tình hình thực tế vì sao vì a la hán đúng là vô ngã kiến tư phiền não đoạn hết mới có thể nhìn thấy chân tướng mang theo cái tự tư tự lợi tự cho rằng mình đúng nếu quý vị dùng kính màu để nhìn thứ bên ngoài quý vị toàn nhìn sai đều là tiêu chuẩn của quý vị cái chuẩn của quý vị đương nhiên là sẽ xảy ra xung đột với người khác thì xung đột xảy ra nếu bản thân không biết nhượng bộ cuối cùng hai bên đều bị thương người khác nếu như còn mang đầy oan ức thì sẽ biến thành ẩm ức báo thù không bao giờ dứt Chúng ta ở cõi đời này không thành Phật nổi Phiền não tập khí không đoạn được Có rất nhiều đồng học hỏi tôi Họ biết bản thân mình Phiền não tập khí rất nặng Hỏi tôi làm sao đây Tôi nói với họ Cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng Là đoạn được phiền não tập khí Nhờ niệm Phật đó Niệm Phật vào lúc nào vậy? Khi phiền não tập khí vừa hiện hành Liền A-di-đà Phật đem phiền não đè xuống Biến phiền não tập khí thành A-di-đà Phật Đó gọi là giác Không biết chuyển thành A-di-đà Phật Đó gọi là mê Mê Thì tạo nghiệp Tạo nghiệp lục đạo tam đồ phải giác ngộ giác chính là một câu a di đà phật a di đà phật là chánh giác là phổ giác là viên mạng giác cứu cánh giác chỉ xem bạn có chịu chuyển đổi hay không thôi một niệm vừa khởi lên bất kể là thiện niệm hay ác niệm lập tức đổi thành a di đà phật thì đúng rồi đây chính là cầu Đại Bồ Đề Gọi là nguyện đại Thứ hai là hành đại Hành là tu hành Vì thành tựu hai lợi Hai lợi tức là tự hành hóa tha Dùng cái gì? Cũng là dùng một câu A-di-đà Phật Người khác hỏi cái gì? Trả lời điều là A-di-đà Phật Câu câu đều là A-di-đà Phật rót vào tai của họ Khiến nó trở thành chúng tử chống mảnh ruộng Bác thức kia Bạn làm như vậy là đang khuyên người tu tịnh độ Lợi ích vô biên Ngày nay đĩa DVD rất tiện lợi giá lại vô cùng rẻ à, nếu bạn tu pháp bố thí trước thì nên bố thí đĩa đĩa gì là tốt nhất công đức nhất vậy chính là cái đĩa này tôi xin giới thiệu với mọi người cả đời tôi xem qua rất nhiều đĩa tôi thấy cái đĩa này là tốt nhất Công đức bàn bố thí cái đĩa này Vô lượng vô biên Không gì có thể vượt qua được nó Vì sao? Vì nó có thể khiến con người lập tức giác ngộ Có thể khiến con người lập tức có được lợi ích Quyển sách này Đối với người niệm Phật mà nói Nó là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ Toàn tập của Kinh Vô Lượng Thọ Đều nằm hết trong này Với việc học Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta cùng nhau học bộ khoa chú này Phải mất hơn một ngàn giờ Học cái này chỉ mất một tiếng Lợi ích học một tiếng tương đương với Chúng ta học trong hơn một ngàn giờ Bạn đều có được cả rồi Đây là ân huệ mà Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng ta Chúng ta phải biết chân quý Niệm A-di-đà Phật Bố thí quyển sách này Bố thí cái đĩa này Chính là hành đại Thứ ba là thời đại Chúng ta niệm Phật chẳng phải niệm một ngày Bạn xem Lão Hòa Thượng niệm suốt 92 năm Ngài 20 tuổi xuất gia Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật bảo với Ngài Cứ thế mà niệm tiếp tục Ngài liền niệm một mạch xuyên suốt Ngày đêm đều không ngơi nghỉ Cái câu ngày đêm không ngơi nghỉ Này ý là niệm mệt thì nghỉ Cả ngày Ngài đều như vậy niệm mệt thì Ngài đi ngủ một lát Ngủ khỏe rồi Lại tiếp tục niệm không phân ngày đêm Lúc nào mệt thì nghỉ lúc đó Lúc nào nghỉ khỏe rồi Lúc đó lại niệm tiếp Suốt 92 năm Giai đoạn khi Ngài đạt công phu thành phiến Sự nhất tâm bất loạn Với lý nhất tâm bất loạn Tôi đã tính dùm cho Ngài Tuy Ngài không nói Ngài đặt công phu thành phiến Có lẽ là ba năm Vậy ba năm Cậu như thấy được A-di-đà Phật rồi Công phu thành phiến Nhất định thấy Phật Phật đến báo tin cho Ngài à, Đạt đến sự nhất tâm bất loạn Có lẽ khoảng trước sau năm 30 tuổi Còn lý nhất tâm bất loạn Có lẽ khoảng trước sau năm 40 tuổi Lý nhất tâm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngang hàng với lục tổ huệ năng, bên thiền tông, đồng nghĩa hai ngài ở cùng một cấp bậc với nhau. Cho nên bản thân Ngài nói Ngài cái gì cũng biết Nhưng Sư Phụ có giận Ngài Khi cô biết được mọi thứ Không được nói ra bất kỳ điều gì Ngài nghe lời nên cả đời Ngài không nói à, Thiện cơ bất khả lộ Nhưng Ngài biểu hiện trong cuộc sống thường ngày Trong công việc Biểu hiện ngay nơi sự việc đối người tiếp vật Một người thật sự biết cách nhìn Biết cách nghe Sẽ nhìn ra được con người Ngài Người không biết nhìn Sẽ nhìn không ra cũng không thể nghe ra cái này quá tuyệt vời rồi chín mươi hai năm làm ra tấm gương cho chúng ta xem tuổi thọ sau này của ngài kéo dài đến như vậy đó là do a di đà phật muốn ngài biểu pháp giao nhiệm vụ cho ngài nhiệm vụ biểu pháp viên mãn nên phật đưa ngài đi rồi Viên mãn là sao? Là khi Ngài nhìn thấy quyển sách này à, Tên của sách Chỗ tôi cũng có quyển này Ngài cầm quyển sách này trên tay Quyển nếu muốn Phật Pháp hơn Chỉ có tăng khen tăng Ngài cầm được quyển sách này rồi Hoan hỷ vô cùng Có lẽ là do A-di-đà Phật nói với Ngài Bao giờ Ngài gặp được quyển sách này Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh Cho nên khi có được quyển sách này Ngài giống như bắt được báu vật vậy Hoan hỷ vô lượng Ngài mặc trên người chiếc áo cà sa Mà Ngài yêu thích nhất chỉnh tề đường hoàng rồi cầm lấy quyển sách này nói với mọi người mọi người mau mau chụp hình cho tôi chụp hình xong coi như biểu pháp viên mãn ba ngày sau thì ngài vãng sanh cái ý này rất sâu Quyển sách này nói với chúng ta Nếu muốn Phật Pháp hưng Người xuất gia phải nên tán thán lẫn nhau Chứ không được hủy bán Tuyệt đối không được khen mình chê người Khen mình chê người là phạm trọng giới của Bồ Tát giới Đáng lý nên tăng khen tăng Cổ đại đức có nói Thế giới ngày nay Không còn người ca ngợi nhau Hầu hết đều là buông lời dèm pha Đều là khen mình khinh thường người khác à, Cái này sẽ tạo ấn tượng không tốt Đối với Phật giáo của đại chúng trong xã hội người xuất gia như các vị còn phải bán lẫn nhau như thế thôi vậy tôi không học đâu khiến cho rất nhiều người bị thối tâm không những phật giáo như vậy mà tình hình này cũng xuất hiện rất nhiều ở những tôn giáo khác đây là căn bệnh chung của xã hội thời nay ngài biểu cái pháp này cho chúng ta đối với chúng ta rằng Bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư là chân kinh, ừ. không hề sai lầm. Bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là bản chú giải chính xác, cũng không hề sai. Chúng ta mười mấy, hai chục năm nay, gần hai mươi năm, đi theo cái bổn này tu hành. đi à, theo cái bổn này, học tập cũng không hề sai. Ngài làm ra minh chứng cho chúng ta Đương nhiên càng sâu sắc hơn nữa Chính là Ngài vì chúng ta chứng minh Thế giới cực lạc có thật A-di-đà Phật cũng có thật Ngài thấy A-di-đà Phật rất nhiều lần Chắc chắn không hề giả Lão Hòa Thượng không bao giờ gạt người Thật vậy Thật có thế giới cực lạc Thật có A-di-đà Phật Chân thật y giáo tu hành A-di-đà Phật sẽ đến Gặp bạn Khiến bạn tăng trưởng tính tâm Cho nên thời đại à, Chính là mọi lúc mọi nơi Chúng ta đều khuyên người niệm Phật Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài trừ A-di-đà Phật ra Không để thứ gì khác vào trong đó Những năm tháng còn sống trên cõi đời này Thì tùy duyên vậy hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Cái gì cũng tốt Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Thấy điều tùy thuận Không để trong lòng đây gọi là diệu dụng để trong tâm liền tạo nghiệp hành thiện cảm ba đường thiện làm ác thì cảm ba đường ác chỉ cần để trong tâm nó liền trở thành nghiệp biến thành nghiệp luân hồi lão hòa thượng 92 năm đã làm ra tấm gương trong tâm chỉ có A-di-đà Phật cho chúng ta ngoại trừ A-di-đà Phật ra Thì không còn cái gì khác Vì thế Ngài nghĩ đến A-di-đà Phật A-di-đà Phật liền xuất hiện Thật như người một nhà vậy Chỉ cần khởi tấm động niệm A-di-đà Phật liền hiện thân Liền đến ngay Thứ tư là đức đại Vì đầy đủ các công đức nhất thừa Đó là một câu Phật hiệu Một câu A-di-đà Phật đầy đủ Công đức vô lượng vô biên Vô cùng vô tận Thế thì vì sao bạn không tu? Ngày ngày muốn tu công đức Nhưng không biết tu thế nào một câu A-di-đà Phật Công đức liền đầy đủ rồi à, Tất cả mọi công đức đều nằm hết trong này Chúng ta phải hiểu rõ cái lý này Liễu dạy chân tướng sự thật Bằng liền phát tâm thật làm Bồ Tát không phải thần Cũng không phải tiên Vì thế, đồng học học Phật nhất định phải biết Có dạ. một số người Đặc biệt là những người học khoa học với triết học à, Họ xem Kinh Phật Nói với chúng tôi Phật giáo không phải tôn giáo Phật giáo là vô thần luận Phật giáo thừa nhận có thần Nhưng không hề nói thần sáng tạo vũ trụ Cũng không nói thế giới này là do thần tạo nên Người là thần tạo ra Không có cách nói này Thật sự không có chuyện đó Vô thần luận chính là mang cái ý này Phật giáo thừa nhận có lục đạo Có chư thiên, có quỷ thần Nhưng địa vị của họ cũng giống như chúng ta vậy Đều thuộc về chúng sanh hữu tình Phiền não tập khí vẫn chưa đoạn sạch vẫn ở trong vòng sáu nẻo luân hồi sáu nẻo luân hồi là sự việc như thế nào vậy nỗi khó nghe một chút nhưng đây là chân tướng sự thật nó là oan oan tương báo chẳng ngừng chẳng dứt người sáu nẻo chuyên làm cái chuyện này bạn mà thật hiểu rõ ràng minh bạch rồi cõi này không thể ở được Hải Hiền Lão Hòa Thượng Là chúng sanh sáu nẻo ư Đúng vậy, giống như chúng ta vậy 92 năm, một câu Phật hiệu đã thay đổi Ngài. Ngài từ phàm phu biến thành Phật. đây là điều mà chúng ta nên chú ý đến phải thể hội được chúng ta không thể có tuổi thọ dài như ngài vậy thọ mạng của ngài dài như vậy là do a di đà phật gia trì vì muốn ngài điệu pháp chưa thấy được quyển sách này ngài không thể rời khỏi nơi đây Ờ, Sau cùng Ngài biểu cái pháp này Chính là để chứng minh cho người tu tịnh độ tông chúng ta Chúng ta không hề đi sai đường Con đường chúng ta đi Chính là Bồ Đề Khang trang đại đạo Là đạo thành Phật ờ, Kiên định tĩnh tâm Với nguyện tâm Chắc chắn đi đến cùng Chúng ta cũng giống như Ngài vậy ờ, Chắc chắn vạn sanh bất thói thành Phật Lúc chúng ta vạn sanh sẽ nhìn thấy Ngài ở bên cạnh A-di-đà Phật cùng đến tiếp dẫn chúng ta Bạn thấy Phật rồi cũng thấy được Lão Pháp Sư còn có một số đồng học từng cùng học với chúng ta những người chúng ta quen biết những người chúng ta nghe tên nhưng chưa thấy mặt chỉ nghe tên mà thôi lúc vạn sanh họ thấy điều đến nghinh đón chúng ta đến thế giới cực lạc không phải chỉ vò võ một mình Chư thượng thiện nhân đều cùng có hội một chỗ Nơi đó không có oan gia đối đầu Mà là nơi chư thượng thiện nhân cùng có hội một chỗ Chân thật gọi là cực lạc Đến nơi đó trí huệ viên mãn Thần thông rộng lớn Những gì chúng ta nghĩ đến đều đạt được mà chúng ta không nghĩ đến cũng đạt được. Thật quá tuyệt diệu rồi. Người hiện thời Có một số người không thấu hiểu Đối với Phật Pháp Cho rằng cầu siêu độ Có thể giải quyết được vấn đề Làm Pháp sự cầu siêu độ Nếu như không chân thật sám hối Không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi vì sao làm biết bao pháp hội Thậm chí còn đề xứ Phật thất Mười thất Một trăm thất làm xong rồi Nghiệp chướng vẫn chưa thể tiêu trừ Nguyên nhân do đâu? Do không có sám hối Chân thật sám hối Lợi ích liền đạt được Chuyện này các vị từ trong đĩa mà thấy Lão Hòa Thượng không có nghiệp chướng Bởi vì trong tâm của Ngài Chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài trừ A-di-đà Phật ra Không hề có tạp niệm Không có vọng tưởng Nên Ngài không có nghiệp chướng Vì thế Ngài có cảm ứng không thể nghĩ bàn Ngài nói lúc 20 tuổi Ngài có chồng bị đau Bị em họ ăn trộm mất Ngài cũng không biết ai lấy Nên Ngài nguyền rủa người ta Ai mà lấy chồng bí của tôi Cầu cho người đó lợ loát bệnh tật Em họ của Ngài thật sự Bị lợ loát sanh bệnh Vì vậy, dì của Ngài bèn đến tìm Ngài Con đừng niệm nữa Em con thật sự lỡ lết đau đớn lắm rồi Không chia khỏi được Ngài vừa nghe cũng sợ hết hồn Ngài cho rằng niệm thì niệm thế thôi Chứ đành cho qua vậy Ai ngờ lại thành sự thật thế này Ngài bội bàn sửa lại suy nghĩ Xin khiến cho đệ đệ mau khỏe lại Xin cho đệ ấy mau chống khỏe lại Thế là hai ba ngày sau Em họ của Ngài khỏe lại thật Nhờ đó Ngài mới biết Niệm lực không thể nghĩ bàn về sau cả đời không dám chùa rủa ai nữa vì sao vì ngài niệm rất linh chứ không phải không linh mà là linh thật à, vì sao vì ngài dùng chân tâm dùng tâm thanh tịnh à, hôm nay chúng ta rủ người khác à, vì sao không linh cầu cũng không linh Dẫu thiện hay ác đều không linh Đó là do tâm chúng ta Ô nhiễm quá nặng Vọng tưởng Tạp niệm Vô lượng vô biên Ngay cả danh hiệu Phật Cũng chẳng dễ gì vào đầu nổi Trọng tâm không có Phật bản thân chúng ta hãy nghiêm túc rà soát thử là biết cây thôi nghĩ thử xem cả ngày từ sớm đến tối lúc nào thì trong tâm mình có phật bài công khóa sớm tối trong tâm có phật vậy có mấy niệm là phật Công khóa sớm tối Niệm A-di-đà Phật Là dùng cái tâm gì? Tâm vọng tưởng Hay tâm tạp niệm Những tâm này cứ đang xen cùng với Phật hiệu Nó không thanh tịnh Cho nên niệm Phật không đạt được lợi ích Nguyên nhân chính ngay chỗ này Không phải Phật không linh Là do chúng ta dùng sai tâm rồi Hôm nay thời gian đến rồi Lần sau chúng ta sẽ giảng tiếp phần này Chú giải của niệm lão Hoàn toàn lấy từ kinh điển Cho nên chú giải của Ngài là tập giải Ngài đã dùng 83 bộ Kinh luận Và 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này vì vậy cái giải này gọi là tập giải còn chú là tập chú không phải ý kiến riêng của ngài ngày nay dùng cách này là có trí huệ tránh chuyện người khác phê bình nói anh lấy tư cách gì mà chú giải kinh điển đây không phải chú của tôi Là trên kinh giải thích như vậy Cổ Đại Đức giải thích như thế Mọi người sẽ không còn lời nào nói được nữa Ở vào cái thời đại này Đố kỵ chứng ngại Vô cùng nghiêm trọng Vì vậy nhất định phải biết cách né tránh Phải hạ thấp thái độ của mình Hết mức có thể À, ta có suy nghĩ này Xem có liệu người xưa có hay không Có, thầy dùng của người xưa Đừng dùng ý riêng của ta à, Đó chính là thời đại trước mắt Học Phật như Pháp à, Học Phật tương ứng với hoàn cảnh trước mắt Tránh việc người khác gây nghiệp Khiến cho người ta nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ không khởi đấu kỵ chứng ngại ờ, cho nên lão hòa thượng kiến tánh rồi cái gì cũng biết nhưng không nói đó là chỗ cao minh của ngài ờ, cảnh giới của ngài có người hiểu được không phải không có có Ngài có một số đồng tham đạo hữu Những đồng tham đạo hữu đó Thường sống cùng Ngài Nên đều biết Nên trong thời kỳ loạn lạc Đều bình an mà qua ngày Không có bất kỳ chứng ngại nào Trong hoàn cảnh gì Đều có thể nhẫn được Thành tựu nhẫn nhục ba la mật Chúng ta nếu muốn tu tiêu nghiệp chướng Lệ kính với xưng tán Nghiệp chướng liền tiêu trong mười nguyện Chỉ cần tu hai nguyện Nghiệp chướng của chúng ta Vô thủy kiếp đến nay Liền có thể tiêu trừ Còn tiêu rất nhanh Không được tiếp tục phê bình Không được hủy bán À, tự mình phải khiêm hư tôn trọng người khác à, khiêm cung mới có thể tích đức mới có thể tích công lụy đức à, ngạo mạn tự cho mình đúng công đức toàn bộ mất sạch Cổ nhân có một câu nói Trong nhà Phật nói rằng Các bậc đại đức dạy rằng Nhất niệm sân tâm khởi Bá vạn chướng môn khai Chướng ngại liền ùa về Một niệm cao ngạo Công đức gì cũng đều mất hết Thế Tôn thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh trong cuộc sống hàng ngày thói quen của chúng ta nghĩa là tập khí quá sâu nặng tập khí là gì tâm tán loạn không thể nghĩ đến một cái đều là suy nghĩ sang bậy rất phức tạp vì thế tương lai quý vị đến đường nào Bản thân quý vị cũng không biết Bản thân quý vị không nắm chắc nếu như ác niệm nhiều thì đi đến ba đường ác rồi Thiện niệm nhiều trong ba đường thiện Đây là một phương hướng rộng Thậm chí đến đường nào bản thân cũng không hiểu được Phật nói với chúng ta Chỉ tâm nhật sự Vô sự bất điện Câu giáo huấn này Quá hay Chúng ta muốn đến đường nào Thì đem ý nghĩ tập trung vào nơi đó Quý vị chắc chắn sẽ làm được Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy Cũng gọi là tương đối hiểu về thế giới phương Tây cực lạc Không còn hoài nghi nữa Hoài nghi mà chịu niệm Cũng có thể giảng sanh Sanh nơi biên địa Sanh nơi biên địa cũng tốt Họ cũng không thoái chuyển Có điều là không thể gặp được Phật liền Mà phải năm trăm năm sau mới gặp được Phật A-di-đà Năm trăm năm này là năm của Trần gian Không phải của thế giới cực lạc Vì vậy đều là diệt tối Nếu như chúng ta không có chút hoài nghi nào Sanh đến thế giới cực lạc thì nhập phẩm Quý vị đã có phẩm gì? Đây là đến thế giới cực lạc Quý vị có thể thấy Phật Được oai thần bổn nguyện Của Phật A-di-đà gia trì Đồng thời quý vị cũng có thể phân thân Đi lễ bái chư Phật Như Lai trong mười phương Cúng dường là tu phương Nghe Pháp là tu tuệ Vì vậy thế giới cực lạc là đạo tràng Phước tuệ song tu Chúng ta không có trí tuệ Không có phước báo mới phải chịu khổ chịu nạn trong lục đạo bản thân có phước có tuệ thì giải thoát không những bản thân được lợi ích chân thật đồng thời cũng có thể giúp đỡ người khác Tình chấp của chúng ta chưa dứt Khi nào mới dứt bỏ tình chấp Thành Phật sẽ dứt Bồ Tát chưa dứt Hai chữ này Bồ Tát Theo các dịch của quyền trang đại sư Gọi là giác hữu tình Bồ Tát còn có tình chấp Nhưng mà Ngài giác ngộ Ngài không mê hoặc dạ, Cái hay của Ngài là ở đây Có tình chấp cũng không phải là việc xấu Trong mười phương thế giới Vô lượng kiếp quá khứ Những chúng sanh quá tình với tôi Đây chính là có duyên Họ có cảm Thì tôi có ứng Nên vô cùng tự tại Ứng thân, quá thân Giúp đỡ họ giải quyết khổ nạn Giải quyết xong thì ứng quả thân này không thấy nữa Phần trên đã nói qua với chư vị Ứng quả thân giúp đỡ tất cả chúng sanh Hiện thân thuyết Pháp đều là không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước đúng là bồ tát tái lai nếu như ứng quá thần nói khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì họ bị rơi xuống họ lại biến thành phàm phu đây là điều không thể được a à, duy diệt trí bồ tát quý không thoái chuyển đây là điều chúng ta phải tin tưởng sâu sắc Kiên quyết không có nghi hoặc Nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo Phạm vi lục đạo quá rộng Đời đời kiếp kiếp Với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất Những duyên sâu đậm nhất Thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ Đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất Có lý không? Rất có lý Vì sao vậy? Quỷ do lòng tham biến thành Quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham? Tham sân si mạng nghi Tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên Lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo Đức Phật nói ra những lời này là thật không phải giả Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Thời thời khác khác Phải quán chiếu Chúng ta không muốn đến quỷ đạo Không muốn làm quỷ Cũng không muốn làm súc sanh Cũng không muốn xuống địa ngục Hay nói cách khác Tham sân si phải cẩn thận, thận trọng cái ý niệm này nổi lên Thì nhanh chóng niệm Phật Để hàng phục nó Để không trị nó Ý dạ. niệm vừa khởi lập tức không trị Đây gọi là công phu Gọi là lợi ích chân thật dạ, Nếu dạ. khống chế được Duyên với ba đường á sẽ bị dứt bỏ Thiện đạo Để nhất thiện đạo trong thiện đạo Chúng ta biết Đó là giảng sanh tịnh độ Thân cận di đà Vậy chúng ta nên hết sức Nỗ lực để tăng cường nhân duyên này Khi rảnh thì phải niệm Phật Không nên nghĩ đến chuyện khác Hy vọng trong một năm rưỡi này Có thể khiến cho Phật hiệu Không bị gián đoạn Liệu có thể làm được không? Có thể Hoàn toàn ở bản thân Bản thân phải yêu cầu bản thân không được vọng tưởng Không được nghĩ đông nghĩ tây Chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà Bởi phiền não tập khi rất nặng Tự nhiên dứt đoạn Bất trị bất giác nó đã dứt đoạn Cái này dứt Phật Pháp gọi là thất niệm Quý vị đem Phật A-di-đà dứt mất rồi Đây gọi là thất niệm Thất niệm không sợ Phải nhanh chóng đem nó tìm trở lại à, Có Phật hiệu này tiếp tục niệm Niệm chưa được bao lâu lại quên mất Lại không thấy nữa Hai ba tháng đầu giống như giật lộn với nó Như đánh trận kéo cưa Một lúc không thấy nữa Một lúc lại kéo trở về Trận kéo cưa Kéo khoảng chừng độ nửa năm là được rồi Quý vị sẽ đánh thắng Đánh thắng rồi Phật niệm nhiều Vọng niệm sẽ ít đi Thật sự dụng công như vậy Một năm sau chúng ta tin tưởng vọng niệm không còn nữa Toàn là Phật niệm Lúc này Tịnh Tông có nói Đây gọi là công phu thành tiếng Cái gì gọi là công phu thành tiếng? Đây chính là công phu thành tiếng Chỉ cần niệm đến công phu thành tiếng Giảng sanh là điều chắc chắn phải nỗ lực phải kiên quý không được thỏa hiệp không được thỏa hiệp với bản thân phải rất chăm chỉ rất là nỗ lực đem trận đánh này đánh thắng chúng ta thắng được thì đi đến thế giới cực lạc thôi nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo phạm vi lục đạo quá rộng Đời đời kiếp kiếp Với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất Nhân duyên sâu đậm nhất Thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ Đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất Có lý không? Rất có lý Vì sao vậy? quỷ do lòng tham biến thành quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham tham sân si mạng nghi tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo đức phật nói ra những lời này là thật không phải giả chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Thời thời khác khác Phải quán chiếu Chúng ta không muốn đến quỷ đạo Không muốn làm quỷ Cũng không muốn làm súc sanh Cũng không muốn xuống địa ngục Hay nói cách khác Tham sân si phải cẩn thận Thận trọng Cái ý niệm này nổi lên Thì nhanh chóng niệm Phật Để hàng phục nó Để không chế nó Dạ. Ý niệm vừa khởi lập tức không chỉ Đây gọi là công phu dạ. Gọi là lợi ích chân thật dạ, Nếu khống chế được Duyên với ba đường ác sẽ bị dứt bỏ Thiện đạo Để nhất thiện đạo trong thiện đạo Chúng ta biết Đó là giảng sanh tịnh độ Thân cận di đà Vậy chúng ta nên hết sức nỗ lực để tăng cường nhân duyên này à. Khi rảnh thì phải niệm Phật Không nên nghĩ đến chuyện khác à, Hy vọng trong một năm rưỡi này Có thể khiến cho Phật hiệu không bị gián đoạn Liệu có thể làm được không? Có thể hoàn toàn ở bản thân bản thân phải yêu cầu bản thân không được vọng tưởng không được nghĩ đông nghĩ tây chỉ nghĩ đến phật a di đà bởi phiền não tập khi rất nặng tự nhiên dứt đoạn bất tri bất giác nó đã dứt đoạn cái này dứt phật pháp gọi là thất niệm Quý vị đem Phật A-di-đà dứt mất rồi Đây gọi là thất niệm Thất niệm không sợ Phải nhanh chóng đem nó tìm trở lại Có Phật hiệu này tiếp tục niệm Niệm chưa được bao lâu lại quên mất Lại không thấy nữa Hai ba tháng đầu giống như vật lộn với nó Như đánh trận kéo cưa Một lúc không thấy nữa Một lúc lại kéo trở về Trận kéo cưa Kéo khoảng chừng độ nửa năm là được rồi Quý vị sẽ đánh thắng Đánh thắng rồi Phật niệm nhiều vọng niệm sẽ ít đi Thật sự dụng công như vậy Một năm sau Chúng ta tin tưởng vọng niệm không còn nữa Toàn là Phật niệm Lúc này Tịnh Tông có nói Đây gọi là công phu thành tiếng cái gì gọi là công phu thành tiện? Đây chính là công phu thành tiện Chỉ cần niệm đến công phu thành tiện Giảng sanh là điều chắc chắn Phải nỗ lực Phải kiên quý không được thỏa hiệp Không được thỏa hiệp với bản thân Phải rất chăm chỉ Rất là nỗ lực Đem trận đánh này đánh thắng Chúng ta thắng được Thì đi đến thế giới cực lạc thôi Những việc này Khiến chúng ta nghĩ đến nút giờ trong lục đạo Tam đồ nhất báo lịch ngũ thiên kiếp Không phải là năm ngàn năm Năm ngàn kiếp Triển chuyển lục thụ Lục thụ chính là lục đạo Hà Nhật trùng phùng Người mà quý vị yêu thương Bạn bè thân thiết của quý vị Không gặp được Thả trùng phùng diệt bất tương thức Nghĩa là trùng phùng chưa hẳn đã nhận ra Cho nên nói hội kiến vô kỳ Chúng ta nếu như thật sự nhìn thấu chân tướng sự thật Chúng ta hiện nay có duyên gặp được những người này Tự nhiên thì sẽ vô cùng trân trọng Bởi vì thời gian gặp gỡ không lâu trong thế gian này sẽ rất trân trọng chúng ta tạm biệt tức là sau khi chia tay rồi không gặp lại nhau nữa phải nhìn thấu chân tướng sự thật này phải nghĩ rằng chúng ta có thể trùng phùng còn có thể gặp gỡ chỉ có niệm phật tu thiện tịch đức niệm phật cầu sanh tịnh độ cái này được vì sao vậy vì không ở trong lục đạo không ở trong thập pháp giới Đem thập pháp giới chuyển thành nhất chân pháp giới Thì bác thức chuyển thì sẽ chuyển mất Hoàn toàn chuyển mất Đến lúc đó trung phùng cũng có thể nhận ra Quý vị có thần thông Quý vị có trí tuệ Do đó Đức Thế Tôn thương xót khuyên bảo người đời nhưng lúc còn mạnh khỏe sức khỏe còn rất tốt còn rất mạnh khỏe quý vị nên nỗ lực tu thiện tương dục đại chí hà thời gian quý vị không thể chờ đợi nữa quý vị chờ đợi thì sẽ không kịp rồi nhân lão thể suy Nàng vô tin tu Quý vị tu hành khó khăn Không còn thể lực nữa Như Kinh Niết Bàn nói Cà diếp Đây là Phật Ca Diếp Thí như cam giá ký bị áp dĩ tử vô phục dị mía ép thành nước còn dư lại bả bả mía không có vị nữa vị ngọt không có nữa bị áp dị có nghĩa là gì chúng ta người già rồi già rồi thì sự vui vẻ của con người không còn nữa Giống như mía Mật bị ép đến lúc không còn gì nữa tráng niên thịnh sắc Diệt phục như thị Điều này nhất định phải cảnh giác Ký bị lão áp Vô tam chủng dị Người già rồi thì ba cái dị này không còn nữa Một là xuất gia dị hai là đọc tụng dị ba là tọa thiền dị đây là gì là pháp dị pháp dị không còn nữa xuất gia dạng duyên buông bỏ một lòng hướng đạo cầu học tâm thiết Tìm thầy hỏi bạn Tấn từ đạo nghiệp Thứ hai, đọc tụng kinh điển Trên Có cổ nhân Làm bạn với Phật Bồ Tát Thứ ba là tọa thiền Thiền vị Con người lớn tuổi rồi sẽ đánh mất ba loại vị này Cho nên lúc này phải nỗ lực Chớ có chần chừ Chúng ta hiện nay còn có tinh thần Còn có thể lực Phải tích cực làm Nếu không làm muộn rồi ba loại vị này chính là giới định tuệ xuất gia là trì giới đọc tụng là trí tuệ ngồi thiền là thiền định ba vị của tam học giới định tuệ đến khi tuổi già đều không được nữa vì vậy tuổi già thì một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ Việc này là đúng rồi Ba việc này tuổi tác qua rồi không làm nữa Bất luận là xuất gia tại gia Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Giữ chặt đến cùng Giống như tôi đã giảng ở trên Tổ sư dạy chúng ta không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Nhất định phải phân đấu Nắm chặt câu Phật hiệu Không thể làm nó thất niệm Chắc chắn chúng ta sẽ thành công mỗi người chúng ta tình trạng sức khỏe có khác nhau đây là phước bao. có một số người mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thể lực chưa suy ba loại vị nói ở trên vẫn còn Tức là giới định tuệ vẫn còn Phải làm sao cũng không nên cầu nữa Niệm Phật quan trọng Vì sao vậy? Vì niệm Phật có thể thành Phật Mục tiêu cuối cùng của chúng ta Chính là hy vọng trong kiếp này Có thể làm Phật Đây là người có trí tuệ đệ nhất trong thế gian Không cần làm điều khác nữa Thời gian chúng ta không còn nhiều Khoảng cách với lão hóa đã rất gần rồi Vậy nên dạng duyên buông bỏ một lòng niệm Phật Sự gì trong thế xuất thế gian không cần hỏi nữa Không cần để tâm nữa Nếu như còn quan tâm đến những việc dụng gia Thì chúng ta không thể đi nổi Còn làm lục đảo luân hồi thì sai rồi Đã sai lại càng sai Trong lục đạo Chủng tử nào Có quả báo trước Đó đều gọi là gặp duyên khác nhau Bản thân của chủng tử cũng có năng lượng Nhưng mẫu chốt vẫn là duyên Chủng tử là nhân vì vậy trong Phật Pháp Trong kinh thường gọi là duyên sanh Không có nói là nhân sanh Nhân không có duyên thì không sanh ra Không khởi hiện hành Gặp được duyên thì nó khởi hiện hành Nó sẽ nảy sinh biến hóa Chúng tự thập pháp giới Đều có Vì thế Phật nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Câu này quả là không sai chút nào Trong thức A-lại gia của quý vị Có chủng tử Phật Chỉ cần quý vị trong kiếp này Rũ bỏ hết những duyên khác Chuyên tâm chăm sóc chủng tử này Thì quý vị sẽ thành Phật thôi làm thế nào để chăm sóc chủng tử phật trên thực tế tịnh nghiệp tam phước đã dạy cho chúng ta rồi điều thứ ba của tịnh nghiệp tam phước phát bồ đề tâm thâm tín nhân quả nhân quả này Chúng tôi những năm gần đây Chia sẻ với các bạn Đều chỉ định rồi Đó chính là Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Đây là duyên Chúng ta thật niệm Phật Thì trong thức A-lại gia của chúng ta có chủng tử Phật phải niệm để chủng tử này hiển lộ ra Chúng ta niệm Bồ Tát Chắc chắn thành Bồ Tát Niệm thanh văn chắc chắn thành thanh văn Niệm thiên chắc chắn sanh thiên Lục niệm Pháp mà Tiểu Thừa nói Niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Thiên Dạ. niệm thí niệm giới đức phật dạy chúng ta niệm cái gì đó là duyên vì thế chúng ta phải hiểu đạo lý này tính tâm của chúng ta sẽ không nghịch chúng ta biết niệm a di đà phật giảng sanh phương Tây tịnh độ Phật A-di-đà là tự tánh di đà Là trong tự tánh của chúng ta Trong tàn thức chính là chủng tử Phật A-di-đà Có chủng tử này tức là thị tâm thị Phật mà trong kinh nói Cái tâm này bất luận là nói đến chân tâm Hay là A Lại Gia Đều nói thông được Vì sao vậy? Vì chân tâm tự tánh vốn dĩ là Phật Trong A Lại Gia có chủng tử Phật Vì thế hai ý nghĩa này đều nói được Vì sao chúng ta không niệm Phật Niệm thiện Quý vị xem được thiện báo Đắc thiện quả dạ, dạ. Quả báo của ba đường lành à, Nếu như quý vị niệm ác à, Nghiệp nhân sẽ ác à, dạ, Kiếp sau quý vị sẽ phải chịu tai họa này Kiếp sau là ngạ quỷ ừ. Súc sinh, địa ngục Quý vị phải đi đến đó Bây giờ Mặc dù là ác báo Ác báo này có hai ý nghĩa Một là chúng ta chịu khổ, chịu nạn Ở Trần gian Đây là ác báo Còn cái khác là ở Tam Độ Trong Tam Độ Đức Phật cũng không bỏ Hồi xưa tôi có xem một bộ sách Bộ sách này không khó tìm Gọi là vật do như thử Vật là động vật Trong sách toàn nói về động vật giảng sanh Tháng 3 năm nay Tôi ở Úc Châu trong bãi đậu xe của đạo tràng Có một cây to ừ. Có lẽ cũng đã trồng mấy chục năm rồi Cây tỳ bà Thân của cây Thác mộng cho học trò của chúng tôi Bao họ giảng sanh rồi à, Đến cảm ơn tôi Đạo tràng của chúng tôi xây dựng ở đó đã 10 năm Thần cây đã nghe cái 10 năm Niệm Phật 10 năm Thần giảng sanh rồi Đây không phải là giả Vì thần cây thác mộng cho chúng tôi Tất cả ba lần Đây là lần thứ ba Thần cây tỳ bà giảng sanh Lần thứ nhất là Mấy năm trước Chúng tôi mua nhà số 61 làm chỗ ở Do hồ cư sĩ mua Nhà quá rách nát Chúng tôi muốn phá đi xây lại Nhà ở Úc Châu đều xây kiểu nhà sàn Phía dưới là mấy cây cột Vì thì cột phía dưới cưa rồi thì có thể đem cả tòa nhà di dời đi nơi xa. Chúng tôi liền tặng cho thổ dân, đem nhà đó tặng cho họ. Họ dùng một chiếc xe to kéo đi, chúng tôi xây dựng lại trên nền móng này. Vì xây lại nên cây trước cổng phải chặt đi, nếu không xe không thể vào được. Trước cổng phải chặt bốn cây. Chúng tôi theo thông lệ Trước đó ba ngày Đọc kinh, đọc chú Cúng dường Mời cây dời nhà Kết quả là thần cây Thác mộng cho các Pháp sư hàng chữ ngộ Báo cho chúng tôi Là thông báo quá muộn Họ dọn nhà rất vất vả dội dội gian gian. Hy vọng về sau nếu có việc này Thì thông báo cho trước bảy ngày Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết là ba ngày Chúng tôi theo ba ngày Họ yêu cầu bảy ngày Nghĩ cũng đúng thôi Người Úc Châu làm việc gì cũng từ từ Vì vậy những quỷ thần của Úc Châu họ cũng rất chậm Chúng tôi sau này nếu mua những nhà kiểu này nếu phải chặt cây đều phải có thông báo trước bảy ngày Đây là chuyện có thật không phải là giả Đúng là ngạn ngữ thường nói trong gầm trời này Không chuyện gì không có Với quỷ thần Với u minh tương thông với cõi người chúng ta làm việc bất thiện đi đến đó họ hành thiện sẽ trở lại rồi lại đến trần gian hoặc là lên trời cũng có số ít giảng sinh tịnh độ thần cây tỳ bà của chúng tôi giảng sanh tịnh độ chính là một ví dụ tốt nhất Ở đây có hai câu Thiên biến dạng hóa Bất khả cụ thuộc Nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo Phạm vi lục đạo quá rộng Đời đời kiếp kiếp Với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất Nhân duyên sâu đậm nhất Thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ Đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất Có lý không? Rất có lý Vì sao vậy? Quỷ do lòng tham biến thành Quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham? Tham sân si mạng nghi Tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên Lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo Đức Phật nói ra những lời này là thật không phải giả Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Thời thời khác khác Phải quán chiếu Chúng ta không muốn đến quỷ đạo Không muốn làm quỷ Cũng không muốn làm súc sanh Cũng không muốn xuống địa ngục Hay nói cách khác Tham sân si phải cẩn thận, thận trọng cái ý niệm này nổi lên Thì nhanh chóng niệm Phật Để hàng phục nó Để không trị nó Ý niệm vừa khởi lập tức không trị Đây gọi là công phu Gọi là lợi ích chân thật Nếu khống chế được Duyên với ba đường ác sẽ bị dứt bỏ Nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo Phạm vi lục đạo quá rộng Đời đời kịp kịp Với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất Nhân duyên sâu đậm nhất Thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất Có lý không? Rỡ cọ lý Vì sao vậy? Quỷ do lòng tham biến thành Quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham? Tham sân si mạng nghi Tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên Lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo Đức Phật nói ra những lời này là thật không phải giả Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Thời thời khắc khắc Phải quán chiếu Chúng ta không muốn đến quỷ đạo Không muốn làm quỷ Cũng không muốn làm súc sanh Cũng không muốn xuống địa ngục Hay nói cách khác Tham sân si phải cẩn thận, thận trọng Cái ý niệm này nổi lên Thì nhanh chóng niệm Phật để hàng phục nó, để không chế nó. Dạ. Ý niệm vừa khởi lập tức không chế. Đây gọi là công phu, gọi là lợi ích chân thật. Dạ, Nếu khống chế được, dạ. duyên với ba đường á sẽ bị dứt bỏ. Thiện đạo, để nhất thiện đạo trong thiện đạo, chúng ta biết đó là giảng sanh tịnh độ thân cận di đà à, vậy chúng ta nên hết sức nỗ lực để tăng cường nhân duyên này à, khi rảnh thì phải niệm phật không nên nghĩ đến chuyện khác à, hy vọng trong một năm rưỡi này có thể khiến cho phật hiệu không bị gián đoạn liệu có thể làm được không có thể hoàn toàn ở bản thân bản thân phải yêu cầu bản thân không được vọng tưởng không được nghĩ đông nghĩ tây chỉ nghĩ đến phật a di đà bởi phiền não tập khi rất nặng tự nhiên dứt đoạn bất tri bất giác nó đã dứt đoạn cái này dứt phật pháp gọi là thất niệm quý vị đem phật a di đà dứt mất rồi đây gọi là thất niệm thất niệm không sợ phải nhanh chóng đem nó tìm trở lại có phật hiệu này tiếp tục niệm niệm chưa được bao lâu lại quên mất lại không thấy nữa Hai ba tháng đầu giống như vật lộn với nó Như đánh trận kéo cưa Một lúc không thấy nữa Một lúc lại kéo trở về Trận kéo cưa Kéo khoảng chừng độ nửa năm là được rồi Quý vị sẽ đánh thắng Đánh thắng rồi Phật niệm nhiều vọng niệm sẽ ít đi Thật sự dụng công như vậy Một năm sau Chúng ta tin tưởng vọng niệm không còn nữa Toàn là Phật niệm Lúc này Tịnh Tông có nói Đây gọi là công phu thành tiếng Cái gì gọi là công phu thành tiếng? Đây chính là công phu thành tiếng Chỉ cần niệm đến công phu thành tiếng Giảng sanh là điều chắc chắn Phải nỗ lực Phải kiên quý không được thỏa hiệp không được thỏa hiệp với bản thân Phải rất chăm chỉ Rất là nỗ lực Đem trận đánh này đánh thắng Chúng ta thắng được Thì đi đến thế giới cực lạc thôi Những việc này Khiến chúng ta nghĩ đến nút giờ trong lục đạo Tam đồ nhất báo lịch ngũ thiên kiếp Không phải là năm ngàn năm, năm ngàn kiếp Triển chuyển lục thụ Lục thụ chính là lục đạo Hà nhật trùng phùng Người mà quý vị yêu thương Bạn bè thân thiết của quý vị Không gặp được Thả trùng phùng diệt bất tương thức Nghĩa là trùng phùng chưa hẳn đã nhận ra Cho nên nói hội kiến vô kỳ Chúng ta nếu như thật sự nhìn thấu chân tướng sự thật chúng ta hiện nay có duyên gặp được những người này Tự nhiên thì sẽ vô cùng trân trọng Bởi vì thời gian gặp gỡ không lâu Trong thế gian này sẽ rất trân trọng Chúng ta tạm biệt Tức là sau khi chia tay Rồi không gặp lại nhau nữa phải nhìn thấu chân tướng sự thật này phải nghĩ rằng chúng ta có thể trùng phùng còn có thể gặp gỡ chỉ có niệm phật tu thiện tịch đức niệm phật cầu sanh tịnh độ cái này được vì sao vậy? Vì không ở trong lục đạo Không ở trong thập Pháp giới Đem thập Pháp giới chuyển thành nhất chân Pháp giới Thì bác thức chuyển thì sẽ chuyển mất Hoàn toàn chuyển mất Đến lúc đó trung phùng cũng có thể nhận ra quý vị có thần thông quý vị có trí tuệ do đó đức thế tôn thường xót khuyên bảo người đời nhưng lúc còn mạnh khỏe sức khỏe còn rất tốt còn rất mạnh khỏe quý vị nên nỗ lực tu thiện Tương dục đại chí hà thời gia Quý vị không thể chờ đợi nữa Quý vị chờ đợi thì sẽ không kịp rồi Nhân lão thể suy Nang vô tinh tu Quý vị tu hành khó khăn Không còn thể lực nữa Như Kinh Niết Bàn nói ca diếp đây là phật ca diếp thí như cam giá ký bị áp dĩ tử vô phục dị mía ép thành nước còn dư lại bả, bả mía không có gì nữa Vị ngọt không có nữa Bị áp dị. Có nghĩa là gì? Chúng ta người già rồi Già rồi thì sự vui vẻ của con người không còn nữa Giống như mía Mật bị ép đến lúc không còn gì nữa tráng niên thịnh sắc Diệt phục như thị Điều này nhất định phải cảnh giác à, Ký bị lão áp Vô tam chủng dị dạ, Người già rồi thì ba cái dị này không còn nữa Một là xuất gia dị dạ. Hai là độc tụng dị Ba là tọa thiền dị à, Đây là gì? Là pháp dị Pháp dị không còn nữa Xuất gia giảng duyên buông bỏ Một lòng hướng đạo Cầu học tâm thiết à, Tìm thầy hỏi bạn à, Tấn từ đạo nghiệp Thứ hai, đọc tụng kinh điển Trên Có cổ nhân Làm bạn với Phật Bồ Tát Thứ ba là tọa thiền Thiền vị Con người lớn tuổi rồi sẽ đánh mất ba loại vị này cho nên lúc này phải nỗ lực Chớ có chần chừ Chúng ta hiện nay còn có tinh thần Còn có thể lực Phải tích cực làm Nếu không làm muộn rồi Ba loại vị này Chính là giới định tuệ xuất gia là trì giới đọc tụng là trí tuệ ngồi thiền là thiền định ba vị của tam học giới định tuệ đến khi tuổi già đều không được nữa vì vậy tuổi già thì một lòng niệm phật cầu sanh tịnh độ việc này là đúng rồi Ba việc này tuổi tác qua rồi không làm nữa Bất luận là xuất gia tại gia Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Giữ chặt đến cùng Giống như tôi đã giảng ở trên Tổ sư dạy chúng ta Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Nhất định phải phân đấu Nắm chặt câu Phật hiệu Không thể làm nó thất niệm Chắc chắn chúng ta sẽ thành công Mỗi người chúng ta Tình trạng sức khỏe có khác nhau Đây là phước bao Có một số người Mặc dù tuổi tác đã cao Nhưng thể lực chưa suy Ba loại vị nói ở trên vẫn còn Tức là giới định tuệ vẫn còn Phải làm sao? Cũng không nên cầu nữa Niệm Phật quan trọng Vì sao vậy? Vì niệm Phật có thể thành Phật Mục tiêu cuối cùng của chúng ta Chính là hy vọng trong kiếp này Có thể làm Phật Đây là người có trí tuệ đệ nhất trong thế gian Không cần làm điều khác nữa Thời gian chúng ta không còn nhiều Ừ. Khoảng cách với lão hóa đã rất gần rồi Vậy nên giảng duyên buông bỏ một lòng niệm Phật Sự gì trong thế suốt thế gian không cần hỏi nữa Không cần để tâm nữa Nếu như còn quan tâm đến những việc dụng gia, Thì chúng ta không thể đi nổi Còn làm lục đạo luân hồi thì sai rồi Đã sai lại càng sai Thế Tôn thường nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong cuộc sống hàng ngày Thói quen của chúng ta Nghĩa là tập khí quá sâu nặng Tập khí là gì? Tâm tán loạn Không thể nghĩ đến một cái đều là suy nghĩ sang bậy rất phức tạp vì thế tương lai quý vị đến đường nào Bản thân quý vị cũng không biết Bản thân quý vị không nắm chắc Nếu như ác niệm nhiều Thì đi đến ba đường ác rồi Thiện niệm nhiều Trong ba đường thiện Đây là một phương hướng rộng Thậm chí đến đường nào Bản thân cũng không hiểu được Phật nói với chúng ta Chỉ tâm nhất sự Vô sự bất biện Câu giáo huấn này Quá hay Chúng ta muốn đến đường nào Thì đem ý nghĩ tập trung vào nơi đó Quý vị chắc chắn sẽ làm được Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy cũng gọi là tương đối hiểu về thế giới phương Tây cực lạc Không còn hoài nghi nữa Hoài nghi mà chịu niệm Cũng có thể giảng sanh Sanh nơi biên địa Sanh nơi biên địa cũng tốt Họ cũng không thoái chuyển Có điều là không thể gặp được Phật liền Mà phải 500 năm sau mới gặp được Phật A-di-đà 500 năm này là năm của Trần gian Không phải của thế giới cực lạc Vì vậy đều là việc tốt Nếu như chúng ta không có chút hoài nghi nào Sanh đến thế giới cực lạc thì nhập phẩm Quý vị đã có phẩm gì? Đây là đến thế giới cực lạ Quý vị có thể thấy Phật Được oai thần bổn nguyện Của Phật A-di-đà gia trì Đồng thời quý vị cũng có thể phân thân Đi lễ bái chư Phật Như Lai trong mười phương Cúng dường là tu phương Nghe Pháp là tu tuệ vì vậy, thế giới cực lạc là đạo tràng phước tuệ song tu. Chúng ta không có trí tuệ, không có phước báo Mới phải chịu khổ, chịu nạn trong lục đạo Bản thân có phước, có tuệ thì giải thoát Không những bản thân được lợi ích chân thật Đồng thời cũng có thể giúp đỡ người khác Tình chấp của chúng ta chưa dứt Khi nào mới dứt bỏ tình chấp Thành Phật sẽ dứt Bồ Tát chưa dứt Hai chữ này Bồ Tát theo các dịch của quyền trang đại sư Gọi là giác hữu tình Bồ Tát còn có tình chấp Nhưng mà Ngài giác ngộ Ngài không mê hoặc Cái hay của Ngài là ở đây Có tình chấp Cũng không phải là việc xấu Trong mười phương thế giới Vô lượng kiếp quá khứ những chúng sanh quá tình với tôi đây chính là có duyên họ có cảm thì tôi có ứng nên vô cùng tự tại ứng thân quá thân giúp đỡ họ giải quyết khổ nạn Giải quyết xong thì Ứng quả thân này không thấy nữa Phần trên đã nói qua với chư vị Ứng quả thân giúp đỡ tất cả chúng sanh Hiện thân thuyết pháp Đều là không khởi tâm không đồng niệm Không phân biệt không chập trước Đúng là Bồ Tát tái lai Nếu như ứng quá thân nói khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Thì họ bị rơi xuống, họ lại biến thành phàm phu Đây là điều không thể được A à, duy diệt trí Bồ Tát quý không thoái chuyển Đây là điều chúng ta phải tin tưởng sâu sắc Kiên quyết không có nghi hoặc